thì hôm nay thì, thì à, mình cũng quay trở lại với chỗ của à, khu nuôi tôm của chỗ à, anh Tào thì để hôm nay thì cũng sẵn tiện đây thì cũng giới thiệu tiếp cho cho cho cho, cho quý anh chị và con mình về về những cái cái cái, cái cách để mình làm và mình ứng dụng những cái sản phẩm trong cái quá trình mà mình nuôi thì ở đây anh Tào thì như vụ trước thì anh vẫn xài thằng Vương đúng không? mùa này thì anh vẫn vẫn, vẫn cứ thần vương ờ, à, như thế vương. À. mùa này thì cái hạn chế chính của mình là là, là cái gì anh ta cái độ mặn thấp độ mặn thấp à, thấp là là là cái cái lượng nước mà anh tá sử dụng được nó, nó tới bao nhiêu ngày thì, thì nó không không còn nước nữa ừ, cái lượng uh, trong dùng cái cái ao lánh ao chứa của anh thì em dùng mà không lấy miếng nước nào là nó khoảng cỡ 5 đến 7 ngày là nó cạn kiệt đó 5 7 ngày ừ không lấy miếng nước sông nào đó là cạn kiệt luôn buộc là phải lấy rồi à thì vụ vừa rồi đây là cái cái cái cái lượng nước mà mà mà mà để mà giữ được con cái độ mặn là nó nó, được mấy ngày, được mấy ngày À, được mấy ngày à, là thả tôm hả không lúc anh thả tôm cho tới lúc mà mà mà, mà à cái lúc thả tôm thì cái nước nước nước tuần hoàn không đó. nước tuần hoàn này cái, cái lúc cái nuôi cái vụ ba thì à, anh đã à, chừa lại một cái ao của cái vụ hai nó mặn nó còn là trong cái, cái cũ anh chứa đó là khoảng năm ngàn nhưng mà từ cái cái năm ngàn đó anh pha anh dèo tôm cho tới thẳng khoảng 50 ngày là càng kiệt mất rồi yeah. Dạ. nước ngoài sông là nó còn như một không phần ngàn một phần ngàn yeah. À. Dạ. vì lên nước mà mà năm phần ngàn đó mà khi mà mà mà à, nước tại vì là nước tái sử dụng nước đưa vô trong cái ao dèo của mình thì, thì thì nó có bị vấn đề gì không anh có bị khí độc hay là nó bị hữu cơ nhiều hay là gì không? Hay là nước năm phần ngàn mình xử lý là nó chuẩn hết mình Được rồi. Dạ. Đó. Là ok rồi. Ok. Chúng. Là mình ờ, lúc mà tôm về thì thì thì anh anh anh ờ, cái độ mặn trong trong cái bịch tôm nó là bao nhiêu phần ngàn? Cái độ mặn thì mình đã báo ờ, đặt giống á. À. À, bên các bạn bên HCB á, họ sẽ hỏi mình là độ mặn bao nhiêu. Yeah. Dạ. Nhưng mà cái thường là người ta không bao giờ hạ trong cái độ mặn nó bằng mình Đúng. mà họ hỏi mình là cái họ theo họ là cung cấp cho mình họ chỉ hạ được tới 80 ngàn thôi à, mình báo đồ bạn tôi là ờ, có 5 phần ngàn á thì hoặc là ba phần ngàn gì cũng vậy là họ hả cái thấp nhất của họ là 8 phần ngàn 8 à, phần ngàn về đây 5 phần ngàn thì, thì không sao cũng không sao không, không sao hết mà mùa này thì anh vừa rồi cái vụ rồi anh vào thì anh thấy nó đạt không? đạt à, nói chung là về cái chăm sóc của anh thì cái tỷ lệ của anh không bao giờ 90 dưới 90 phần trăm à, bây giờ anh anh anh nếu vậy thì anh anh anh, anh anh chia sẻ thêm tí về cái chuyện mà mình gieo tôm ở 5 phần ngàn nha anh Thì cái dèo tôm thì cái ao dèo là liếc qua anh kia, đó, thấy cái ao dèo đó thì mình về thì dèo cái xử lý thì cũng như những cái ờ, dịp khác mình đã nói rồi thì cái xử lý đầu vào thì anh thì tuân thủ đánh clorin vẫn là cái xử lý nước đầu vào nước ban đầu để thả tôm nghĩa là lượng con lên ban đầu vẫn là 40 vẫn 40 đến anh thì đánh 45 à, 40 đến 45 đi ừ. bi bốn có nghĩa là bốn thì ờ, mình xử lý đầu vào thì khoảng giả sử mình định 5 ờ, ngày nữa mình giống về à. thì mình đánh clo à, à gọi là 5 đến 7 ngày là thả được không sao hết à, thì clo ở ngoài này anh đánh 45 ờ, pi thì bao nhiêu ngày thì anh cấp bao giờ đó thì à, ví dụ như 7 ngày để anh thả tôm thì ngày thứ Ờ, giả sử 7 ngày tới thì ngày thứ nay là ngày thứ một đi à, dạ. ờ, đếm tới thì ngày thứ cỡ ngày thứ hai là cách 5 ngày tha tôm thì đánh cờ lo rồi dạ. coi đánh trước 5 ngày 5 đến 7 ngày đều được là khi nước vào đây thì, thì, thì để trước khi mà thả giống cho nó tốt thì thì anh cấp nước vào đây thì anh có xử lý gì trong bao giờ nó không? À, có chứ. À, trên cái ban đầu là ngoài cái đấy là thứ nhất là sử clo. Ừ. Dạ. Rồi kể cả thuốc tím ngoài ảo lánh rồi không nói nữa nhưng mà vô lấy nước lên ao dèo rồi thì ờ, ba ngày cách ba ngày thả tôm ta tiến hành bón ờ, cái vi sinh dạ. ờ, vi sinh khoáng vi sinh khoáng không, ý em nói là mình xử lý trước khi mình thả đó. có nghĩa là nước mình bơm vô đây rồi các cái chỉ tiêu là mình ví dụ như mình có cân lại chỉ tiêu về pH kiềm hay là có, vi sinh có. hay là khoáng hay là gì đâu mình có đánh đó không có có đã nói là thì trước 3 ngày nước clo đã, đã lấy đã sạch rồi nhưng mà trước 3 ngày thả giống á, là đánh uh, khoáng và vi sinh đánh khoáng, liên tục khoáng thì, thì khoáng ban đầu là đánh khoáng gì rau nguyên rau nguyên dạ. ừ. vi sinh ban đầu vi sinh ban đầu thì anh ờ, vừa rồi bên yêu vừa rồi đó anh có xài mặt đường không à, mặt đường thì à, không nhất thiết phải có nhưng mà thường thường đánh vô cái ao dèo thì không cần sục nên không cần dạ. mà nếu kiểm tra cái pH nó cao á à, giả sử nó tắm 5 tấm 7 gì đó thì mình tạt cho nó cái ao 100 khối nước thì mình tạt cho nó chừng 3 đến 5 lít một đường tạt thẳng vô dưới dạ. ao. Không cần sụp. Không cần sụp, lý do là cái ao dèo nó nhỏ rồi. Còn nó không cao rồi thôi. Ờ, vi sinh ta cứ ta cân ờ, với cái liều đánh ờ, trong ao dèo 100 khối đi thì đánh cỡ khoảng 50 gram bờ rồi bể niêu vừa rồi cái cái cái cái cái độ mặn đó thì thì cái độ kiềm của mình nó bao nhiêu anh? Cái độ mặn thấp của vụ này thì độ kiềm nó cỡ khoảng 80 90 rồi. Nhưng mà cái độ kiềm 80 90 khi vô ao dèo thì anh có có có năng độ kiềm đây. Có luôn. À, cũng là cái, anh KE bên bên bên mình. Như cái hồ trăm mấy khối đó thì anh đánh à, bao nhiêu? Cái đánh cái anh KE đấy thì đánh chừng à, cái độ kiềm mà 80 mình đánh khoảng 5 kg. Đánh cho nó lên. Lập tức là mai đã lên liền à. Dạ. Vậy là là trong quá quá trình mà anh làm đó thì xong ví dụ như là Ờ, khi mà mình can thiệp tiếp bằng vi sinh những lần tiếp theo thì nó bao giờ là hình như vi sinh với khoáng à? vi sinh khoáng là cũng như là theo truyền thống là từ cái hồi ao đất là người ta muốn để không để nước trong làm màu gây màu có thể là gây màu giả nhưng ở đây bây giờ mấy anh tự thấy là gây bằng chính là cái vi sinh là tốt nhất với khoáng khoáng cho nó tăng cái hệ đệm hệ uh, khoáng chất rồi cho nó nó dồi dào trong con ờ, con, con trong trong ao dèo là cái lượng thức ăn mình cho ăn à. đó là vi sinh đón cái là lên màu à, nó lên thì à, à, bón trước 3 à, ngày trước khi ta giống là mình nên tiến hành cái vi sinh và khoáng và cái liều là sở dĩ cái cái liều trên dùng đó là cái liều khoáng và vi sinh nó đều gấp đôi những cái dùng thường tại mình muốn cho nó màu mỡ hơn tốt đó thì gọi là 3 ngày trước khi ta giống là đánh vi sinh khoáng thì nó vẫn như những vụ trước là là là bốn năm ngày đầu là anh vẫn chưa thay nước là đúng không? Trên ao dèo thì bốn năm ngày đầu chưa chưa thay thay nước, đó chính xác. Vẫn thay cứ tuần tuần. đầu là anh cũng không thay quá năm phần Đúng rồi lần đầu thì phải à, nói chung là có gì gì, gì cũng phải sau 5 ngày ta mới ờ, tiến hành ta thay chút chút nước đó hoặc là không quá 500 trăm nhưng mà sau cái cái cái cái giai đoạn mà thay nước đó ví dụ như là 5 ngày thì sau khi anh thay nước mới vô thì anh có có đánh diệt khuẩn gì không hay là à, chưa? Ờ, có thể là cái từ cái 5 ngày đó là từ cái 5 ngày đến 10 ngày á không chính xác là phải nhất nhất là ngày thứ năm thứ sáu vậy đúng không ừ. thì đã cũng được diệt khuẩn diệt khuẩn nó một cái là diệt ờ, cái tôm nhỏ thì mà bên mình có ờ, anh rất là ờ, thích cái sản phẩm vi và Rio Clear. Dạ. Nó an toàn cho tôm nhỏ. diệt dạ. cái. Vi Rio Clear thì trong cái cái cái hồ mà một trăm mấy khối đó thì anh đánh bao nhiêu? Tôm nhỏ thì anh lại đánh một bi thôi cũng à, lại một bi một bi có nghĩa hơn. là, một, cái ao đó một trăm khối đi đánh, đánh trăm gram nhưng mà thường anh đánh hơn chút dạ. đánh hơn trăm rưỡi gram nhưng mà bà con này đánh thấy đánh từ trăm gram đến trăm rưỡi đó lại thôi tôm nhỏ thì cũng không nên quá đánh mạnh cái khi mà tôm nhỏ anh đánh vậy thì thì mấy cái phản ứng mà về về về về sốc con tôm là mình không không không có phát hiện không không không không, không vấn đề nó nó nếu mà sốc là đã không dám dùng rồi dùng đi dùng lại mà dĩ nhiên đó là tôm à. nhỏ hay mùa này anh anh có xài vừa vừa rồi anh có xài thức ăn cơm dẻo? có à, thức ăn cơm dẻo thì anh trang xài à, thức ăn dẻo thì cái bản chất nó ăn về cái cái điều cái mình mua cái loại thức ăn nó chuyên cho tôm da dèo thì cái giá nó tốt hơn thôi chứ còn ăn về cái, cái lượng cũng không khác gì là thức ăn thường yeah. Dạ. Ừ, nhưng mà cũng mục đích là ưu tiên cho cái con tôm nhỏ thì mình phải cho nó ăn cái gì cũng tốt chăm nó tốt thì à, mua cái, cái cái cái chuyên cho ao dèo cho ăn tại ăn thực tình ăn nó từ mà nó từ 5 đến 7 ngày nhưng mà thực tình cái lượng nó có chục, chục ký à yeah. Dạ. tôm nhỏ nó ăn ít rồi thức ăn tôm dèo là anh trang ăn của marketing Ratin Ratin là anh anh chọn cái số số mấy À, cái số nó là số 3 và số 4 nó thì nó tương đương số 3 của nó là nó tương đương với cái số 1 của CB. À, à. à. Số 4 là tương đương số 2. À, nhưng mà à, nếu ăn được số 4 là tốt nhưng mà thôi bình thường thì ăn cái 10 kg của cái cái số số 3 là được rồi. À. rồi thì anh có tạt cái hơ ga ở trong ao dèo anh không? Có. Đó, thì uh, giả sử ngày thứ bảy mình diệt khuẩn bằng cái Rio Clear đi à. thì khoảng sau đến 4 à, năm hôm thì mình à, nhìn cái màu gan nhưng mà tốt thì cũng tạc nhưng mà mình ngừa trước tiêu chí của anh là ngừa nên là ờ, không cần phải để nó xấu với tạc thì ta ờ, thí dụ 4 năm hôm sau là ngày thứ có thể 11 12 vậy đó dạ. ta lại tạc cái hơi ga vô khi mà anh tạc cái hơi ga đó thì thì thì, thì trong cái ao đó anh tạc bao nhiêu hơi ga cái cũng lại cái hơi ga thì bình thường về ao lớn thì mình tạc cá chai trên một ngàn khối nhưng mà trong tôm nhỏ thì mình cũng tạt lại tạt lại ờ, khoảng 200 ml thôi à, dạ. 200 đến 300 cc đó ml dạ. cho cái ao 200 đến 300 cc cho ừ. 100 cho tới khoảng 120 khối nước à. À. và vụ này thì anh anh anh anh ờ, ờ, khi anh ở anh dèo trong trong ao dèo đó bao nhiêu ngày à, mới vụ như là, là anh dèo là ngày thứ 15 trọn ngày 15 ngày thứ 16 thì anh sang xuống à, thì trước khi mà ra ươm dèo như vậy thì em thấy là à, một số khi mà một số cái trường hợp là hay bị gọi là cái nhược điểm á là thường mà xả ra ngoài cái ao giai đoạn 2 này ừ. thì nó sẽ bị các cái tình trạng là ví dụ như là nó cong thân hoặc là lục thân à, hoặc là nó sẽ bị giống như nó yếu à, à nó yếu bắt đầu nó tôm nó, nó nó ngã rớt hoặc là nó sượng ra ngoài có khi nó không ăn thì ví dụ như trong cái giai đoạn mà từ từ từ từ từ 12 đến 15 ngày là cái giai đoạn đó thì thì như mấy vụ trước anh vẫn chia sẻ là cái lượng khoáng hàng ngày anh đánh tăng lên hả? à, cái cái cái tần suất á chứ tăng cái liều là không cần tăng nhưng mà cái tần suất gần như trong dèo là ngày nào cũng đánh khoáng thì cái nếu mà anh tới cái gặp cái trường hợp như em nói thì có thể là anh anh nghiêng về là nó thiếu khoáng hoặc là cái chất lượng khoáng nó, nó tổng thể cũng gọi là thiếu khoáng đó mặc dầu tôi cũng đánh đúng không chứ còn như anh thấy là nó không vấn đề ra nó ăn liền lập tức dạ. và đồng thời sang giai đoạn 3 cũng vậy sang ra tức tốc ăn liền và cái cái cái cái, cái dùng khoáng nó đủ là tôm nó không cong anh có cái chia sẻ gì mà đáng lưu ý nhất mà mà mà mà anh thấy là khi mà ví dụ như ra 15 ngày là mình ra ngoài đi ừ, rồi thì thì trước cái giai đoạn đó khoảng chừng 3 4 ngày thì mình tập trung những cái vấn đề về dinh dưỡng hay về môi trường như thế nào hay là gì đó để mà tôm nó có được cái sức khỏe tốt nhất để mà nó ra ngoài này để cho nó tốt. Cái ao chuẩn bị ngày thứ 16 ra thì chuẩn bị cũng như trên dèo. À. Cũng coi nó như là thả thả giống. Thay vì mình trèo ra vào nó cũng vậy mình cũng đánh à, 3 ngày cũng tiến hành gây màu bằng vi sinh bằng khoáng. Còn nếu à, tiết kiệm một chút thì hai ngày. nói là, là anh thì anh bản thân anh là anh sử dụng 3 ngày đó. Thì cũng cũng như làm ra rau dèo sao lập đi lập lại vậy thì tương tự cũng chuẩn bị nước dạ. thì ngày thứ mình dự định là ngày thứ 16 mình sang thì mình cũng công tác là cứ ba đêm qua anh là một tuần đánh cờ lỡ đen từ 5 đến 7 ngày thôi không đánh lâu lâu nó, nó lại phai đi thì cũng vậy luôn thì chuẩn bị ngày thứ 16 thì mình đã định được là mình đã sổ xuống yeah. Dạ. thì mình cũng tiến hành khoáng vệ sinh ờ, đó. ý em nói là ở cái giai đoạn mà mà gần ra gần gần gần sang ra ngoài á, thì anh có cái lưu ý gì à lại đánh chuẩn bị ra thì đánh khoáng tăng lên nữa à. đánh à, thí dụ lên là bao nhiêu trong cái ao dèo ví dụ như đang ngày thường đánh có 1 kg à. à, thì có thể chuẩn 3 ngày kiền là mình đánh lên 2 kg cho tôm nó khỏe để nó tránh cái trường hợp như em em em, em, em cho hỏi cho ăn thì cái ờ, không không tăng liều không không tăng cái cái cái, cái liều lượng à, tuy vận chữ mấy cái ngày mà 10, 10, 10 ngày thứ 13 14 rồi là cái cái ngày mấy ngày đó anh có giảm lượng thức ăn không không không không không giảm gì hết à. không tăng đột biến cho tăng anh rồi bản thân ngày nào anh cũng tăng tăng đều, cái đều. Tăng, tăng đều đều tăng theo cái cái tỷ lệ bình thường đúng ừ, không? Ừ, ừ. từ khoảng 5 7 phần trăm gì đó trong ngày vậy đó phải không? Ừ. À nhưng mà trong cái ao dèo này em nói ví dụ như trong trường hợp mà mà mà mà nước ngoài này mình chuẩn bị chưa kịp đi ví dụ ví dụ ừ. nha thì mình có cái cách gì để mình có thể mà mà mà mà giữ cái tôm trong ao dèo nó được lâu hơn giữ bình thường được hết à, bằng em... cách nào ví dụ như giữ có thể là thức ăn không tăng lên hay là nước phải thay không hay à, đúng rồi à, cái, cái, cái, cái, cái muốn giữ thêm vài ngày là không vấn đề ừ. trên ao dèo á nhưng mà cái lời ờ, góp ý là không nên để lâu trên ao dèo vì cái ao dèo nó nhỏ để lâu nó lớn nó sẽ dày ra nó cắn lẫn nhau nó dẫn đến hao còn giả sử mình định hai tuần mình sang nhưng mình thêm 3 ngày được cũng được lý do là chuẩn bị nước không kịp rồi đó thì cái, cái thay nước có thể là mình thay nước nhiều thêm chút dạ, lúc đấy nó nó dơ nhất là nếu mà mình chuẩn bị nếu mà để ngoài này mà mình chưa có kịp để mình sang ra có nghĩa là mình phải thay nước nhiều hơn tí ừ. Dạ, thức ăn là mình cũng không có không không không không ăn theo đúng nó thôi, ăn theo đúng thôi. tôm nhỏ thì lên ăn nhiều mới đúng à. ừ. ăn nhiều nó mới sung tôm luôn sung tôm à, là cái cử mà dèo ở ngoài trong đó là mình vẫn cho ăn sáu cử bình thường dèo à, à, đối với anh ăn 6 cử hết à, ở, ở trong cái dèo khi mà nó lớn vậy rồi thì thường thường cái kinh nghiệm của anh mà để mà khi mà một ngày siêu phong đông ao dèo đó là bao nhiêu lần cũng hai lần ừ. hai lần ừ. một ngày siêu phong hai lần thôi à là mấy giờ sáng mấy giờ? thì sáng à, khung giờ lạnh sáng thì mùa này nó hơi lạnh thì để nó bảy sau 7 giờ nó nó, nó nó nắng lên nó cà lính rồi nó nghỉ ngơi nó đi ăn sáng rồi về nó nó, nó, nó, nó, nó, nó, nhưng mà anh thấy cái cách si phong nào là tốt nhất ví dụ như là cho ăn bao lâu thì si phong là tốt nhất anh à, cái đấy anh không có cái nhận xét là si phong cái lúc nào tốt nhất nhưng mà anh à. thấy định kỳ uh, của bên anh đang làm là thấy cứ vào kho khung là từ 6 giờ đến 8 giờ sáng là phải si phong cái chiều thì từ 4 giờ đến 10 uh, 16 giờ đến 18 giờ đó 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều đó thì thường ấy thường thì cái như bạn không để ý thôi chứ mà thường thì uh, trong các cái cái cái, cái trại nuôi khác á, thì em thấy là nếu mà mình cho ăn xong khoảng nửa tiếng mình xi phong là đẹp thì cũng đúng rồi thì thì, thì uh, em, nói, em nói cũng đúng lý do là uh, nó đổ thức ăn ra thì khoảng 6 giờ 6 giờ 15 thì có cái khung từ 7 giờ đúng rồi cũng cũng cũng có nghĩa là vấn đề chỗ này này có nghĩa là khi mà trong cái giai đoạn mà nửa tiếng đầu á con tôm nó vẫn tập trung nó ăn và cái hố chỗ mà hố xi phong tôm nó không bơi ra nhiều mà đó và lúc đó là là là khi mà xi phong ra là chất thải chất dơ nữa ra là mình thấy ừ. là mà cái cái cái lượng tôm mà mà mà nó chui ra ngoài đó là không không có nhiều chứ mình để ví dụ như hơn một tiếng bắt đầu mình xi phong là tôm nó ra ngoài đó cả đóng là mình vớt vô lại mệt à. mùa chính xác đó ăn thiếu á nếu vậy là ăn thiếu á nó ra hố là là là, là. À, có nghĩa là là là khi mà xi phong thì phải phải lưu ý cái chuyện đó mình để để lâu quá là là ra ngoài là nó dạ hơi liền à nó nó đang vào đó quá trời là mình xi phong ra là mình cái cái xi phong nó lại cũng nói thêm là nó cũng đấy là rất tôm bình thường hết nó cũng là lặp đi lặp lại nữa dạ. còn cái chuyện đó nó không bình thường thì mình không nói dạ. cái cái cái thời gian á dạ. không giờ cái đó nó cũng cái thói quen rồi dạ. sáng sáng dậy thì đổ thức ăn đồ đó rồi ăn đổ thức ăn xong phải ăn sáng à, ăn sáng xong rồi cũng khoảng từ sớm một chút rồi 7 ừ, giờ bảy rưỡi gì đó đều được hết